Bão sale mùng 7 tháng 7 tại msm.vn, săn sale từ mùng 7 tháng 7 đến 15 tháng 7, giảm giá điện thoại lên đến 1 triệu. Không cần trả trước cũng có máy dùng, nhanh tay số lượng có hạn ạ. À. iPhone 11 Pro quốc tế Mỹ giảm giá chỉ còn 15 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 11 Pro Max quốc tế Mỹ giảm giá chỉ còn 17 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS Max quốc tế Mỹ giảm giá chỉ còn 11 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 8 Plus quốc tế Mỹ giảm giá chỉ còn 6 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 Plus Lite New 99% quốc tế Mỹ giảm giá chỉ còn 5 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 7 quốc tế Mỹ giảm giá chỉ còn 3 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Áp dụng đến hết ngày 15 tháng 7 này. Số lượng có hạn, nhanh chân qua 170 lạch chay nào anh em ơi. MS MSM điện thoại siêu rẻ, đơn vị chuyên phân phối smartphone, máy tính bảng giá tốt nhất Hải Phòng, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi có hỗ trợ không cần trả trước và trả góp 0% lãi suất. Duy nhất chỉ có tại msm.vn 170 Lạch Chay Hải Phòng.